MS10 điện thoại siêu rẻ Hải Phòng, đặt trước iPhone 13 series, giá tốt nhất, có hàng sớm nhất tại 170 lạch chay, iPhone 13 đặt trước 500 nghìn, iPhone 13 Pro đặt trước 500 nghìn, iPhone 13 Pro Max đặt trước 1 triệu, chính hãng DNA, có hàng ngay trong tháng 10 tới này, full box mới nguyên siêu, tự tay bóc hộp kích hoạt, bảo hành chính hãng 12 tháng, hỗ trợ trả góp thủ tục nhanh chóng đơn giản, chi tiết liên hệ hotline hoặc inbox fanpage shop hỗ trợ ạ.